Đấy, dạ. xin uh, kính chào bà con cô bác anh chị em đến với uh, uh, nhà của ông hai uh, chặt thuốc nam Đó. À, anh này uh, cho biết ý kiến coi anh uh, có làm tiếp ông hai gì không gì cừ không tài có đem thuốc rồi kia đâu có đem thuốc lại chỗ chỗ chặt rồi kia đâu có phức uh, ờ, dây uh, quả này kia đồ đâu uh, dây có có có với ba cái uh, được dâu kia đó rồi cái gì nữa với ba cái uh, voi rồi chặt thuốc này đem qua đâu ừ. không biết hai ông chặt đem đâu không biết không đem biết qua nhà thuốc ta lại uh, lấy uh, nhà thuốc nam cũng không biết của, của, của, của mình cũng lấy cắt thổ luôn không hay cắt thổ ờ, thiếu rồi lại thấy rồi Đây, à, nhà của ông hai à, bà con cô bác nhớ à, ủng hộ dùm nghe cô chú anh chị chia sẻ dùm à, kênh của quay toàn cảnh à, đình chợ chùa dân dân Ừ. ông hai à, này là bao nhiêu tuổi ông hai tuổi rồi chín mươi rồi năm trăm ba mươi hai chừng chín mươi tuổi rồi chín mấy rồi à, mà ông còn chặt thuốc cho không <laughs> ông còn chặt thuốc nam nữa chặt thuốc nam ừ. anh cái này anh làm gì rồi này hả cái này cũng ừ. À, đi mùng mướn như vậy đó rồi rảnh thì à, đi bứt thuốc nam ừ. rồi à, phơi thuốc rồi phải không thuốc đồ hàng phơ rảnh thì bức giọng ở nhà sớm cây ờ, này kia đồ em trong hai ừ. đây nhà ông hai ờ, chặt thuốc nè cô chú anh chị ừ, quay bà hai cái nè bà hai rồi ờ, bà chặt thuốc nè nước lên nhìn coi ấy quá trời nó lên quá nhiều để con dạ chiều con rảnh con chặt cho một mớ và cái được um, à, dâu dâu của con cái dâu á tầm mà tầm ăn á ừ. lên đẳng quá non luôn cái đó hai đọt nó canh là ngon ha còn cái cái cái nhánh nó mình chặt ừ, ra thuốc ra ừ.